một trang web giúp tăng tương tác nội dung trên TikTok của bạn. Trang web này có tên là Thầy Chí này nha. Bạn truy cập vào đây, sau đó đăng ký một tài khoản miễn phí và đăng nhập như bình thường à. Ok, ở đây sẽ có rất nhiều các dịch vụ để giúp bạn tăng tương tác không chỉ trên TikTok mà còn rất nhiều các kênh social khác nữa. Để tăng, bạn nhấn vào tạo đơn mới, sau nhập link vào đây, nhập số lượng, nhấn gửi, thế là xong. Easy luôn. Sau một thời gian trải nghiệm ấy, mình thấy dịch vụ bên này khá ổn áp. Xe đã thử, còn bạn thì sao?